các bạn nhé sau đây mình lại làm một cái video à, hướng dẫn à, à, cách format USB hoặc thẻ nhớ hay nói cách khác là định dạng USB USB hoặc thẻ nhớ khi mắc lỗi uh, Zurich EY Protected có nghĩa thẻ nhớ hoặc là USB đã bị ờ, ờ, bảo vệ để um, sử dụng được uh, um, format định dạng thẻ nhớ USB thì uh, mình uh, thấy là có cái uh, phần mềm SD card formatter này là sử dụng hiệu quả nhất trên mạng uh, nói đến uh, một phần mềm nữa nói là phần mềm HP uh, HP Formatter đấy, phần mềm phát uh, à, HP đấy thì là nó uh, dùng chuyên cho USB còn phần mềm SD card formatter này thì chuyên cho dùng thẻ nhớ nhưng mà trên thực tế là format được cả thẻ nhớ bởi vì à, thực tế là về nguyên lý của nó là gần tương đương nhau giữa thẻ nhớ và à, USB à, gần tương đương thôi nhé chứ không phải là giống nhau y đúc đâu còn à, về card thì mình đã làm cái video trước đó vừa mình vừa làm xong à, deep đấy thì là nó à, dùng để hỗ trợ hỗ trợ format phần mềm Dictpad là chính xác là nó để xóa đi các thuộc tính của USB hoặc thẻ nhớ ví dụ như là các, à, dùng để bảo vệ chẳng hạn hoặc là chỉ đọc nhiều cái đây là mình làm xong ngữ kể cả về deep path hoặc là à, SD card formatter là mình đều làm xong ngữ Đấy. song ngữ này là mình dùng à, Google dịch nhé mọi người nhé chứ không phải là tự mình dịch ra được đâu mình có hiểu chút về tiếng Anh chứ không phải là không hiểu nhưng mà à, để mà dịch được 100% là mình cũng không thể dịch được phát ờ, bây giờ mình sẽ làm cái video về phần ờ, Ethercad Formatter đầu tiên này mọi người tải Ethercad Formatter sau đó cài đặt Ethercad Formatter giải nén để mà cài đặt được thì mọi người giải nén ra này ông ờ, cài đặt Ethercad Formatter theo chỉ dẫn sau khi cài đặt thành công thì mọi người khởi chạy Educard Formatter Đấy. bắt đầu mình à, thao tác bắt đầu từ mục 3 đi còn mục 1 à, mục 2 mình làm xong hết rồi đây nó đây select card là bấm mũi tên đi xuống để chọn ổ USB của thẻ nhớ rồi đây Đấy, đây chọn này ở đây thì nó chỉ có hiện à, thẻ nhớ hoặc là USB thôi nó không hiện ổ cứng như kiểu à, phần à, Deep Bitpad kia và một điều nữa đấy là phần mềm SD card formatter này nó sẽ định dạng gần như là 100% so với à, Deepak ừ. so với Deepak à, Deepak này nó chỉ thực hiện được à, khoảng độ 70% thôi đấy nhưng còn uh, ví dụ như nó, nó xóa hết các thuộc tính của USB chẳng hạn nhưng mà nếu mà USB nó tạo ra một cái ổ ảo ở trên này là mình à, đây cái ổ USB này ổ G và ổ Y này thì có một ổ là tạo ra một cái ổ ảo chỉ có mấy mê thôi trên thực tế là cái ổ này những tận 16 ghi, nhưng mà nó lại chỉ có mấy mê thôi Đấy. thì uh, trong trường hợp này thì mọi người sử dụng phần mềm SD card formatter là hiệu quả nhất nó sẽ format toàn bộ 100% luôn đây ví dụ như ổ y chẳng hạn ổ HP đi sau khi mọi người chọn này Đó. chọn xong mọi người bấm format Đó. mọi người nhớ này sau khi bấm formatting tất cả các dữ liệu trên thẻ nhớ sẽ bị xóa hết nếu mọi người bấm S là sẽ mất hết mình sẽ bấm S rồi sau khi nó format xong ờ, mình bấm ok cái mục này là cái mục ờ, chỉ gọi là đặt tên thôi nhé đặt tên cho cái ổ ấy thôi Đấy, rất đơn giản thôi nó tóm lại phần mềm này thì nó dùng đơn giản hơn uh, so với uh, phần mềm uh, à, so với, với câu lệnh của Deeppath này có lệnh của dispatch này là gõ nhì nhằng hơn và hiệu quả đạt được nó chỉ được khoảng độ 70 phần trăm còn cái này thì gần như là 100 phần trăm còn một cái nữa gọi là register nhưng mà không phải máy nào nó cũng có câu lệnh đấy nên là mình không làm máy mình không làm được nên là mình không làm video về cái đấy video của mình là có có phần ờ, văn bản này đánh cũng là song ngữ nhé cũng qua uh, phần mềm Google dịch để dịch ra thôi ờ, mọi người xem nếu mà hay thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo À, và một điều nữa là mọi người hãy cho ờ, một cái bình luận bên dưới để ờ, đánh giá và mình ờ, tham khảo và sẽ đúc rút kinh nghiệm cho những cái video tiếp theo được tốt hơn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo bây giờ mình sẽ thực hiện lại cho các bạn một lần nhé bà không đóng cửa vào xếp xếp tải đây. là mình đã tải rồi này Đấy, nếu mà mọi người bấm ok là sẽ tải sau khi tải xong rồi mọi người sẽ giải nén khi ờ, mọi người đã nén xong thì mọi người cho chạy nhảy đúp vào làm theo hướng dẫn này đây mình cài rồi này. bây giờ nếu như mà bấm replay next lần nữa là nó sẽ thay thế mọi người next tiếp là là nó sẽ cài đặt cài đặt xong này. mọi người mở ra này. bấm format này. người nhớ là khi mọi người đã ép rồi là tất cả các dữ liệu trên cái thẻ nhớ này sẽ mất hết nhé ok xong rồi thẻ nhớ là thành thẻ trắng rồi Đó. vừa nãy mình có cái video đấy bây giờ mất rồi rồi video của mình đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nếu mọi người thấy hay thì hãy like chia sẻ đăng ký kênh và nhớ bình luận đánh giá cho mình để mình ờ, xem và mình tham khảo và đúc rút lại cho các video tiếp theo được ờ, hiệu quả và hay hơn nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại mình sẽ để lại đường link ờ, tải cái phần mềm SD Card Formatter này cho các bạn bên dưới video to be